người đã khép lại phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật hoàng ân chúng tôi tất cả các tiết mục nghệ thuật mà quý vị vừa được chiêm ngưỡng đều hướng những giá trị thân thiện thân chính giúp nâng khoa về sức khỏe và tinh thần bởi vì có một điều đặc biệt rằng tất cả các thành viên của đoàn nghệ thuật đồng anh đều là những người tu luyện pháp luân công hay còn gọi là pháp luân đại pháp một môn tu luyện phật pháp giữa đời thường giúp nâng cao sức khỏe và tinh thần theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn đến nay pháp luân đại pháp đã được hồng truyền trên 100 quốc gia trên thế giới và nhận được vô vàn sự yêu mến từ các chính phủ và người dân vì những lợi ích về tâm và thân mà pháp luân công mang lại chính nhờ tu luyện pháp luân đại pháp mà chúng tôi có được một nội tâm an hòa một thân thể khỏe mạnh một trái tim biết bao dung hơn vì vậy với hết thảy những khó khăn về địa lý về thời gian về khoảng cách và tuổi tác chúng tôi cùng nhau xây dựng lên một đoàn nghệ thuật thiên hồng ân đó chính là hồng ân to lớn mà pháp luân đại pháp đã mang đến cho chúng tôi đã thay đổi cuộc đời chúng tôi giúp chúng tôi trở thành những người tốt hơn sống có ích hơn cho xã hội và hôm nay chúng tôi cũng muốn mang hồng ân đó to lớn đó đến với quý vị thành tâm mong rằng quý vị có thể nhận được nhiều phúc lành từ đại pháp